Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, Tiếng bóng đá cũng như là kênh uh, Tiếng số kèo nhé. Thì trong cái video hôm nay, tiến sẽ tiếp tục lên thêm cho anh em một cái trận đấu muộn tại uh, vòng thứ 29 La Liga. Đó chính là cái trận đấu giữa cái thằng Volcano với Osasuna nhé anh em thì cái trận này được diễn ra vào lúc ờ, hai giờ phi hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai đấy thì trước khi mà nhận định phân tích cái trận đấu này cũng như đưa lên những cái tỷ lệ kèo mà hợp lý nhất cho anh em có thể uh, theo tiếng ấy thì anh em hãy để lại cho tiếng một cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá đó cũng như là đăng ký theo dõi kênh tiếng sâu kèo này luôn nhé anh em uh, anh em giúp anh em anh em để lại cho tiếng một cái lượt đăng ký như thế để cho tiếng có thêm nhiều cái động lực này để ra thêm nhiều cái video sắp tới cũng như uh, đẩy lên những cái mã kèo mà nó uh, uh, ờ, chuồng chỉ hơn đó nó nó nó chuyên nghiệp hơn để cho anh em tham khảo các mã kèo một cách mà nó uh, ok nhất có thể đấy thì quay trở lại với cái trận đấu giữa cái thằng Volcano với Osasuna thì anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra trước nha đây thì hiện tại anh em có thể thấy này uh, đội chủ nhà Volcano đang có mức chấp trước đội khách Osasuna là 0.5 0.25 cùng 0.75 này bên cạnh đó cũng có mã kèo đồng cả chặn nữa nha anh em kèo đồng thì bên bỏ một ăn 0.52 đó cái mức ăn tương đối thấp với cái mã kèo đồng nha anh em à, còn ở hiệp 1 thì Cano cũng sẽ chấp Osasuna lần lượt với mức chấp là 0.75 cùng với một hòa Đấy và mức tài xỉu trận đấu này có từ hai hòa này 2.25 1.75 cho đến 2.5 Đấy anh em kết mã nào và hiệp vào mã đó thôi còn ở hiệp 1 thì cũng có hai cái mã tài xỉu đó chính là uh, 0.75 cùng với một hòa thì nhìn vào cái tỷ lệ kèo hiện tại anh em có thể thấy là nhà cái đang đưa ra cái mức tỷ lệ kèo tài xỉu ở trận đấu này đó riêng về cái tỷ lệ kèo xỉu thì nó khá là thấp nha anh em có nghĩa là nhà cái đánh giá trận đấu này sẽ diễn ra với thế trận kiểu như là nó không có à, hấp dẫn và ít bàn thắng trong cái trận cầu này đấy và hiện tại tiếng nhận định trận đấu này tuy khá là sớm đó khá là sớm nhưng vẫn có được những cái mã kèo thẻ hay là kèo gốc từ nhà cái đưa ra trên cái trang này đây anh em tiến sẽ cho anh em xem thêm về mã kèo thẻ cũng như kèo gốc ở trận đấu này thì hiện tại bên đội chủ nhà cũng sẽ chấp góc Osasuna với mức chấp là hai hòa cả trận cùng với chấp một hòa à, ở ngay trong hiệp 1 đây là mã kèo chấp góc nha anh em đấy còn tài xỉu góc ở hiệp 1 là 4.5 à, và, và 9.5 đó chính là mã kèo tài xỉu góc cả trận đấy thì đây là cái lợi thế khi anh em chơi trên trang anh em có thể chơi được mã kèo góc kèo thẻ này rồi mã kèo gung nữa đó cũng như là mã những mã kèo khác như lẻ chẵn này đó hay là cả hai đội cùng ghi bàn rồi một đội ghi bàn hay là không có bàn thắng rất là nhiều mã hay cả hai đội ghi bàn ở đây có nhiều anh em hỏi tiếng đây là mã kèo chơi như thế nào có nghĩa là anh em tự tin vào hai cái đội bóng này giữa cái thằng Vonecano và Osasuna sẽ có được bàn thắng và đối phương nhau kiểu như là 1-1 hay là 2-1 3-1 hay gì đó anh em nói chung thì hai đội đều ghi bàn thì anh em sẽ thắng được cái mã kèo cả hai đội ghi bàn này đấy còn nếu anh em chỉ tin là một đội có bàn thắng trong trận đấu này anh em đầu tư vào chơi tiếng mã kèo là một đội ghi bàn nhá còn anh em mà lại nghĩ trận đấu này sẽ về với tỷ số 0-0 thì anh em cứ mạnh dạng đầu tư vào cái mã kèo là không có bàn thắng bỏ một bằng 6.9 có nghĩa là anh em bỏ 10 củ anh em ăn được tới 69 củ đó cái tỷ lệ rất là hấp dẫn đúng không anh em đây là cái lợi thế khi mà anh em chơi trên trang nếu như mà anh em muốn có được một cái trang chơi như tiếng đó là chủ động vào được những cái mã kèo mà mình thích này đó không cần phải chơi báo ngoài qua thầu qua cò trước ba bốn tiếng làm gì hết vừa bị mắc like mất phí mà còn cái lô bu nữa đó anh em chơi trên trang tự chủ động cầm cái trang chơi như thế này anh em muốn có được một cái trang chi nhiêu tiếng thì bắt buộc anh em phải có được cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online internet banking đấy nè hoặc là anh em phải có sử dụng ví momo đó anh em có những cái yếu tố đó thì anh em cứ liên hệ cho tiến nếu thật sự mà anh em muốn chơi trên trang thì tiến sẽ giúp đỡ và uh, hỗ trợ cũng như hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái trang chơi nó ok nhất đó tiến thì chỉ uh, giới thiệu cho anh em là những cái trang nó uy tín nó nạp rút nhanh thôi anh em tin tưởng muốn chơi trên trang đó có số tài khoản ngân hàng có xài internet banking hoặc là chuyển khoản online cũng như là anh em uh, không có xài chuyển khoản online mà anh em có xài ví momo ấy đấy thì anh em cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ giúp đỡ anh em tạo tài khoản này rồi cách đặt kèo cách vào kèo cách chơi như thế nào đó cách bán kèo như thế nào tiến sẽ hướng dẫn nhiệt tình cho anh em nếu như anh em thật sự cần chơi trên trang đó thì tiến cũng nhấn mạnh là anh em tin tưởng tin tưởng tiến muốn chơi thì hãy nhắn tin nhé còn nếu như mà sợ này nọ cái kiểu mà hay nhắn tin với tiến hỏi là ừ, cái trang này có uy tín không rồi nạp vào có rút được không này nọ cái kiểu thì tốt nhất nên đừng có nhắn tin làm gì mất thời gian hai bên thôi chứ không tin tưởng thì đừng đừng đừng có nhắn cho tiến đúng không tin tưởng thì mình chơi còn không tin tưởng thì thôi nói thẳng là như thế tiến cũng không có rảnh mà đi hỗ trợ từng anh em giải thích cho từng người đó tiến chỉ hỗ trợ cho những anh em nào thật sự mà cần một cái trang chơi mà thôi ok Ờ, anh em cần có đủ yếu tố mà tiếng nói đó tiếng sẽ hứa, hứa là sẽ giúp đỡ anh em hết mình cũng như sẽ đưa luôn anh em vào nhóm cùng chơi với cái nhóm của tiếng đó nhóm của tiếng là miễn phí không thu một đồng phí lọc láo nào từ anh em hết đó vậy nha anh em chỉ về có một cái sân chơi tiếng chỉ muốn tạo ra một cái sân chơi cho anh em thôi đấy thì anh em nào cần thì cứ liên hệ với tiếng đó cần tạo một cái trang đủ những thứ mà tiếng nói có thể chơi trên trang thì cứ liên hệ với tiếng qua cái số zalo 0963 731 346 đây là cái số zalo của tiến ở phía dưới màn hình trong cái video này để anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số zalo này hoặc là anh em có thể liên hệ qua ờ, bốn uh, cái nền tảng khác mà tiến thường để dưới phần mô tả của video cũng như trong video này anh em ấn vào phần mô tả mô tả thôi cũng sẽ thấy được bốn cái nền tảng khác như là facebook cá nhân này telegram fanpage cùng với tiktok đó anh em chỉ việc ấn vào phần mô tả ấn vào một trong bốn cái đường link này anh em thích liên hệ qua đâu anh em ấn vào đường link đó là sẽ gặp tiếng uh, ờ, trực tiếp anh em chỉ việc gọi và tiếng sẽ hướng dẫn cho anh em ok chưa à, và tiến cũng nhắc thêm một điều nữa là hiện tại cái cái, cái telegram của tiến đang bị giả mạo khá là nhiều ấy à, thường thì tụi nó giả mạo nó lừa lọc nó xin lọc rồi nó lừa tiền anh em nên anh em hãy cẩn thận về cái cái việc mà uh, những cái uh, telegram mà tên cao tiến chính chủ hay cao tiến này nọ nhắn tin là toàn là lừa đảo rồi nhé anh em đấy thì uh, quay trở lại với cái video này cũng như mã kèo này đó thì trước khi đưa ra tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em đó, anh em ờ, hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cái trận đấu này trước rồi ờ, chúng ta sẽ đưa ra những cái mã kèo mà nó phù hợp để cho anh em có thể đầu tư nhé còn về chuyện mà trang bọng như tiếng đã nói sớm giờ rồi anh em cần thì cứ liên hệ ok thì đây hiện tại nhìn vào màn hình anh em sẽ thấy được đây là cái sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội này à, Wanakano chủ nhà sẽ chơi với sao sơ đồ là 4-3-3 với cái bộ ba tấn công đó chính là uh, ờ, Racia cùng với Thomas và Balajon đấy còn về Osasuna đội khách cũng sẽ ra sân với cái sơ đồ 433 luôn đấy và cái bộ ba tấn công của Osasuna đó chính là uh, ờ, Baria cùng với Budimit này đó cùng với Elasoli thì uh, hai đội này à, có cái sơ đồ ga xăng 433 nhưng đây chỉ là cái sơ đồ mà ra sân dự kiến thôi nhé anh em các chuyên gia nhận định đưa ra chủ yếu cho anh em chúng ta để tham khảo về cái sơ đồ về cái đội hình thôi chứ không có gì chắc chắn trong cái sơ đồ chính thức hết nhá anh em nên uh, à, xem sơ qua cái sơ đồ này không cần thiết phải ờ, tìm hiểu quá nhiều về về cái sơ đồ hiện tại đấy còn nhìn vào cái tình hình lực lượng chấn thương của hai đội anh em có thể thấy này là đội khách đang bị vắng mặt khá là nhiều cái cầu cầu thủ trụ cột của đội bóng đó mắc đến 4 cầu thủ do chấn thương và không thể ra sân trong cái trận đấu này còn về đội chủ nhà chỉ thiếu vắng mỗi cái trường hợp của cái thằng là Lê Duy New do dính chiếc thẻ đỏ vòng đấu trước mà thôi còn cái trường hợp của cái thằng mà russia cũng đã bình phục chấn thương và có thể ra sân ở trong cái cuộc đối đầu này đấy thì tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái bảng xếp hạng tại La Liga hiện tại của hai đội nhé Trước tiên, đội chủ nhà Bonecano thì đang có được 37 điểm sau 28 vòng đấu này, 9 thắng 10 hòa, 9 thất bại, ghi được 33 bàn thắng và cũng đẩy thủng lưới 33 bàn thua luôn. Đấy còn về chủ nhà, về đội khách chứ, xin lỗi anh em, về đội khách Osasuna cũng đã có được 38 bàn thắng sau 28 vòng đấu đó với 10 thắng 8 hòa và 10 thất bại ghi được 24 bàn thắng để thủng lưới 28 bàn thì riêng hai cái thằng này đang có phong độ cũng như là cái uh, uh, điểm số này đó về cái bàn thắng thua cũng không có chênh lệch nhau nha anh em đó về cái vị trí cũng là 89 thôi không có chênh lệch nhau về mọi mặt khá là ngang cân bằng nhau đó và hai đội này gần như cũng không còn có quá nhiều cái mục tiêu trong cái mùa giải năm nay đúng không anh em đó khi mẫu Sasuna lẫn Wanekano cũng đang kém cái vị trí gần nhất ở top 6 đó top 6 cũng giữ được một cái vé là giữ cúp C3 châu Âu nhé anh em đó còn thứ năm là cúp C2 còn vị trí trong top 4 đó dịch uh, chính là cái cúp C1 nhưng mà Osasuna lẫn Wanekano nếu muốn đặt chân vào vị trí thứ sáu để giành một cái vé dự cúp C3 châu Âu thì cũng tương đối khó nha anh em vì hiện tại Osasuna đang kém cái thằng Real Betis ở vị trí thứ 6 đến 7 điểm cách biệt đấy còn Monacano thì kém đến 8 ờ, điểm và đặc biệt là cái thằng Real Betis cũng như à, cái thằng Athletic uh, Bilbao đang đứng ở vị trí thứ bảy này đang đều có phong độ khá là ổn định đó và thi đấu khá là tốt cho nên Osasuna lẫn với Wanekano muốn vươn lên cái vị trí uh, uh, thứ sáu này cũng sẽ rất là khó khăn cho cả hai đội bóng này đó ok cho anh em thì hiện tại gần như là hai thằng này nó không có còn cái mục tiêu gì trong cái mùa giải năm nay hết đó nó đã uh, uh, nắm chắc một cái vé gần như là là 7 80 phần là nó sẽ trụ lại mùa giải năm nay đó và nó chỉ hướng đến một cái vị trí là ở giữa bảng xếp hạng hiện tại thôi gần như không có còn mục tiêu là giữ cúp châu Âu cũng chẳng còn mục tiêu là sẽ gớt hạng mùa giải này nữa đấy thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái phong độ của hai thằng này nhé đây anh em trước tiên trước tiên là nhìn vào phong độ của cái thằng Volcano đó đội chủ nhà Volcano anh em có thể thấy là nó chỉ có được hai chiến thắng 5 hòa và 3 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất tại à, La Liga một phong độ cũng tương đối ổn tương đối tốt với Bonecano nha anh em đấy còn về đội khách về đội khách Osasuna thì nó có được tổng cộng là 3 thắng đó 4 hòa và 3 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì xét về cái thành tích thắng thua đó điểm số lẫn cả bảng xếp hạng lẫn phong độ hai thằng này đều ngang cơ nhau rất là nhiều đó gần như là ngang cơ nhau rất là khó để dự đoán một cái chiến thắng cho một trong cả hai trong cái cuộc đấu đầu này đấy thì anh em hãy xem thêm về cái phong độ sân nhà lẫn sân khách của hai đội này đấy thì nhìn về sân nhà cái phong độ sân nhà lẫn sân khách nó cũng ngang nhau luôn em gần như là hai đội này là nó nó nó đồng đều nó cân bằng với nhau về một mặt luôn ấy đội chủ nhà Wanakano thì có được một chiến thắng ba hòa và một thất bại ờ, gần đây nhất trước Atletico với số 12 nhưng mà nhìn về cái thành tích sân nhà của Wanakano cũng khá là tốt nha anh em khi mà mà nó liên tục bất bại 4 trận liên tiếp luôn đó thắng 20 trước Almeria này hòa 11 trước Sevilla 0-0 trước Athletic Bilbao cũng như là trận hòa 22 trước Girona này và mới đây nhất nó chỉ chịu thua trước một cái Atletico khá là mạnh đó với tỷ số 1-2 mà thôi còn lại đội khách thì sao đội khách uh, Osasuna thì nó cũng có được tổng cộng là 3 trận hòa một chiến thắng 3-2 trước uh, uh, Sevilla và chỉ nhận duy nhất một trận thua trước Valencia ở 5 chiến làm khách gần nhất mà thôi một cái phong độ cũng như là những cái chiến làm khách của Osasuna cũng đang làm rất là tốt đấy thì anh em hãy xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội này thì trong lịch sử thì uh, Osasuna gần như là nắm hoàn toàn lợi thế trước cái thằng Wanekano luôn em khi mà nó có toàn bộ 3 chiến thắng trước Wanekano đấy và ở cái chặng gần nhất ở cái chặng lượt đi La Liga mùa này thì cái thằng Osasuna cũng đã giành chiến thắng trên sân nhà trước Wanekano với số là 2-1 đấy thì với những gì Tiến đã phân tích thì Tiến sẽ cho anh em xem thêm một ít thông số khác mà anh em có thể đầu tư trong cái cuộc đối đầu này đó chính là anh em có thể đầu tư vào cái mã là xỉu gốc nha anh em thì anh em xem này ở 5 trên 5 chặng hai đội gặp nhau thì đều về với mức là xỉu dưới ờ, có nghĩa là dưới 10.5 gấp mỗi chặng đó tỷ lệ 100% đẩy tỷ lệ 100% là đều có từ 10 góc trở xuống mà thôi không quá 10.5 góc mỗi trận. thì anh em cũng có thể đầu tư cho Tiến vào cái mã kèo là xỉu góc ở trong cái cuộc đối đầu của hai thằng này đó thì à, ngoài ra thêm vào cái tỷ lệ của nhà cái đưa ra thì điểm hiện tại thì Tiến sẽ tổng kết cho anh em các mã kèo như sau đây trước tiên là anh em vào cho Tiến đó chính là mã kèo Osasuna Osasuna cộng 0.5 FT đó vì sao Tiến lại cho anh em vào mã kèo này vì trong cái lịch sử đối đầu đây trong lịch sử đối đầu Osasuna ở bốn trận thi đấu gần nhất gặp nhau bốn trận đối đầu nhau gần nhất Osasuna nó đã có 3 chiến thắng một trận hòa rồi mà trong khi đó nó thắng liên tiếp 3 trận đó nó chưa chưa có nhận thất bại nào trước Wanecano cho dù ở trận đấu này nó thiếu vắng đến bốn cầu thủ do chấn thương đó nhưng với cái đội hình hiện tại đó với những cầu thủ chất lượng hiện tại chắc chắn Wanecano cũng khó có thể đánh bại được cái thằng Osasuna trong cái cuộc đối đầu đêm nay đấy cho nên cái mức chấp uh, cái mức chấp mà chấp 0.5 chấp nửa trái trước Osasuna trên sân nhà dù được thi đấu trên sân nhà Osasuna phải làm khách đi đó mà được chấp đến nửa trái thì một cái kèo chấp khá là cao dành cho Wanakano cho nên tiếng không có lý do gì mà anh em không đầu tư vào mạnh vào cái mã kèo mà uh, đội khách được chấp nửa trái hết đó đây là cái mã kèo cực kỳ đẹp luôn anh em có thể đầu tư mạnh vào cái mã này đó tiếp theo tiếp theo là anh em có thể đầu tư thêm cho tiến một cái mã kèo tài đó mã kèo tài hai hòa cả trận ví dụ như trận đấu này về một điều nó về một điều anh em vẫn hấp được mã kèo Osasuna đúng không đó nhưng mà gãy đi cái mã kèo là là uh, à, Wanakano uh, à, không phải gãy nữa mà mà hòa hòa đi cái mã kèo là là tài hai trái này đó nhưng mà anh em vẫn hấp được cái mã kèo Osasuna đó vẫn lãi đúng không anh em anh em chơi bóng là phải tính toán như thế này nó mới có lãi đúng không đấy còn nếu như trường hợp mà bên Econo mà nó thắng 2-1 đi thì anh em vẫn húp được cái mã kèo tài 2.0 đó và gãy đi cái mã kèo Osasuna anh em vẫn chỉ thua like một ít thôi đó chơi như vậy mới có lãi rồi như cái trường hợp Osasuna mà thắng 2-1 đi hoặc là 3-0 đi thì anh em húp full hai kèo đúng không đấy cho nên đây là hai cái mã kèo mà lựa chọn tối ưu nhất mà tiến dành cho anh em đó chính là Osasuna được chấp nửa trái cùng với mã tài hai hòa cả chặn đó tiến chỉ ờ, khuyến khích anh em vào duy nhất hai cái mã kèo này anh em thấy hợp mã trùng máu anh em vào đó còn riêng cái mã kèo mà tiến vừa nói với anh em là anh em có thể đầu tư thêm cho tiến vào cái mã kèo xỉu gốc đó thì anh em nhớ này đây chỉ là dựa trên thông số 5 trên 5 trận đối đầu nhau gần nhất hai đội đều có dưới 10.5 góc có nghĩa là từ 10 góc đổ lại nhưng chắc chắn với anh em à, ở cái trận đấu này hai đội gần như là là thi đấu không có còn gì để mất đúng không không còn gì để mất sẽ thi đấu một cách mà kiểu như mà mà mình chưa có nắm bắt được cái thế trận nó như thế nào đúng không chưa biết là nó thi đấu là giữ sức hay là nó thi đấu cống hiến cho khán giả đó nếu, nếu nó thi đấu mà đôi công cống hiến thì chắc chắn sẽ xảy ra rất là nhiều quả phạt góc cho nên về mã kèo góc thì tiến sẽ đợi khi mà có đội hình ra sân chính thức đó lúc đó thì tiến sẽ đẩy những cái mã kèo góc cũng như mã kèo thẻ mã kèo chuẩn hơn lên riêng trên nhóm cho anh em chơi ok chưa còn anh em nào mà muốn vào nhóm của Tiến đó đặc biệt là những anh em mà đang thua tha sau bờ và Tiến cũng muốn nhắc thêm một chuyện nữa là hiện tại nhóm của Tiến có rất là nhiều anh em ở Hàn Quốc cũng như là Đài Loan đó các anh em mà đi làm xa đi xuất khẩu lao động ở Hàn với ở Đài ấy đó người ta muốn có một cái trang chơi uy tín nên người ta đã tìm đến Tiến rất là nhiều đó hiện tại trong nhóm của Tiến có rất là nhiều anh em ở nước ngoài luôn thì những anh em nào mà đang ở hàng ở Đài ấy muốn có một trang chơi uy tín chỉ cần có số tài khoản ngân hàng đó không phải riêng những anh em ở Đài hàng ở nước ngoài đâu nhé mà tất cả anh em luôn ai muốn có một cái sân chơi có một cái trang chơi như thế này mà vẫn chưa tìm ra một cái trang uy tín nếu như tin tưởng tin tưởng tiếng thì hãy liên hệ nhé còn nếu như mà sợ bị lừa này nọ đó mà nhắn tin hỏi là nạp được rồi rút được hay không rồi sợ rút không được này nọ tốt nhất đừng có liên hệ là làm gì đó sợ lừa thì đừng có kiếm lấy tiếng chỉ tin tưởng tuyệt đối thì hãy liên hệ tiến sẽ giúp đỡ anh em nếu như anh em có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking gọi là chuyển khoản online ấy, hoặc là có xài ví momo thì tiến sẽ lập tức giúp đỡ tất cả anh em tạo một cái trang chơi uy tín nhất đó cũng như hướng dẫn cho anh em cách đặt cược cách vào vốn này cách mua bán kèo ra kèo như thế nào tiến sẽ hướng dẫn từ a tới z cũng như là sẽ đưa anh em vào nhóm để chơi cùng với anh em tiến luôn để đồng hành với tiến luôn ok anh em thật sự cần thì hãy liên hệ nhé còn sợ quá thì thôi đừng có liên hệ mất thời gian cả hai bên thôi đấy thì đây chốt lại là những mã kèo mà tiến đưa ra anh em thích trùng máu anh em vào còn không anh em có thể đánh ngược lại tiến cũng nhấn mạnh đây chỉ là những mã kèo mà tham khảo trước trận đấu thôi đó còn những mã kèo chuẩn hơn chắc chắn trước trận đấu tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em chơi khi mình tiến nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức biết được nó chơi với sơ đồ gì đó công hay thủ hai đội có có chơi hết sức với nhau hay không lúc đó tiến sẽ đưa những cái mã kèo nó chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em chơi ok bạn nhé nè thì Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây anh em mà yêu quý Tiến ấy thì hãy để lại một cái lượt like ở cái kênh là Tiến soi kèo cũng như là kênh Tiến bóng đá đó và đừng quên là ấn luôn cái nút follow đó cái nút đăng ký theo dõi kênh hai cái kênh luôn nhé anh em Tiến bóng đá Tiến soi kèo này đấy và anh em cũng để lại cho Tiến một cái lượt uh, uh, bình luận về tỷ số của trận đấu này đó bình luận về trận đấu Volcano với Osasuna